Hello Lina. Follow the schedule today. We started by pronunciation, speaking, and listening. Here, do you remember what have we started about? Yes. Hôm trước mình học cái gì nhỉ? Hôm trước mình học cái gì ở trên này nhỉ? À, thế cô, thế có gọi các bạn mới học không cô? các bạn sẽ học dần theo chứ hơi khó một chút thì cũng vẫn phải theo chứ sao, đúng không nhỉ? đúng là theo lớp của ờ, cô nhé mạng đơ rồi cô ok here các bạn nhá nếu mà các bạn có có điều kiện các bạn tải uh, à, khan kids về đó khan kids khan kids về và chúng mình sẽ cùng nhau lập một lớp ở trên này ví dụ như là uh, các bạn ở trong này cũng có lớp riêng rồi đúng không còn có những bạn chưa thế cho cô cần phải hỗ trợ từ hỗ trợ hỗ bố mẹ nhá chưa đúng rồi trong trong cái app này thì sẽ hướng dẫn các bạn là uh, phát âm này rồi là các bạn thế nào nhỉ cùng một lớp nha các bạn sẽ cùng một lớp đó nếu mà các bạn nhớ thì hôm trước mình đã học về cách phát âm của nguyên âm chưa nhỉ nguyên âm nguyên âm gì nhỉ có những nguyên âm gì nhỉ các bạn nhớ không trước học phát âm những cái từ gì nhỉ không nhớ rồi các nếu không các bạn nào nhớ không chút cái hôm thứ tư ấy hôm thứ tư tuần trước ấy là mình học phát âm là những nguyên âm gì không nhỉ những nguyên âm gì mình đã được học nhỉ thế rồi chữ cô chữ cô chữ cô đâu rồi chữ cô ngọc đâu hôm trước à <laughs> ok thank you thank Đỗ Hương Chi Nguyễn Đức Phong đấy cứ bảo là đi học vào cô Ngọc chỉ có ngồi đấy thôi là chết đấy nào đúng rồi hồi thank you Đỗ Hương Chi đã nhớ ra nào thank you nào nhưng mà ở đây là đáp án đúng nhất đây là của bạn Nguyễn Đức Phong à à không bạn nào đây bạn là nhớ lần nào bạn là nhớ nào AED nhỉ? AED nhỉ? Chưa có dạy AED đâu. Hôm thứ tư con không học. Hôm trước mình học ba nguyên âm nhá. Hôm trước mình học ba nguyên âm là A, E, I. Được chưa nhỉ? Thì nó đọc là gì nhỉ? A, E, E. Right? Now one more time we have A, E, E. Đúng không? Vâng ạ. À không phải abc đâu nha Hôm trước mình đã học g ờ, a e i thì hôm nay mình sẽ học tiếp nha short vowel sound các bạn chuẩn bị cốc nước bên cạnh để mình có thể luyện tập theo nào are you ready for this are you ready for this các bạn luyện phát âm thì nó sẽ hơi khó một chút nha are you ready for this các bạn đã sẵn sàng cho phần phát âm ngày hôm nay chưa yes cảm ơn yes nói yes nữa không vâng <laughs> ok đúng rồi lớp mình nhá cứ phải say yes bởi vì làm sao mà cô gọi được cô nghe được các bạn nói đâu có nhiều bạn quen là cứ nói qua màn hình thôi nhưng mà cô phải xem phần nhắn tin của các bạn nhá rồi các bạn yes so today we will go on with the shot vowel sound here go This is the letter O, which makes the aw sound. The words frog and dog have the ah sound in the middle. Can you hear the ah in frog? Ah, frog. Ah, dog. All of these things have the ah sound in the middle. Tap them all and listen to the ah sound in the middle. Okay, this is we have ah sound in the middle. âm o ở giữa từ chưa nhỉ? All of these things have the o sound in the middle. Tap them all and listen to the o sound in the middle. Yeah, all these things, tất cả các cái từ ở dưới này thì đều có âm o sound in the middle nào. Đầu tiên là mình có hog, hog, dog, dog, frog. frog. Good job. Drag the things with the ah sound in the middle to pack. Okay, now look at these pictures here. Cô sẽ bật âm bật click từng Drag âm the của cái hình ảnh the và các bạn sẽ thấy cô là sound oh. in the middle to peck. Egg. Egg. Có oh sound ở giữa không? In the middle không nhỉ? egg. À, uh, no, Đỗ Hương say no. À, mình phải nghe từ từ nha, chứ không phải là có nhiều bạn không biết những cái từ này đọc là gì mà các bạn từ từ nào. Bike. Bike. Có oh, sao ở giữa không? Bike. Bike. No đúng không nhỉ? Ờ, chúng tôi no. Tiếp tục nào. Doll. À, doll. Có không? Doll. Doll do. Yes, Hương Chi say yes. Có bạn nào say yes cùng Hương Chi không? Khánh Trang say no. Doll. Doll. Yes, yeah. Nào, theo đúng nhiệm vụ mà bạn gấu đưa ra thì chúng mình sẽ như thế nào nhỉ? You can tap to hear the word. Drag the things with the ah sound in the middle to peck. Rồi ok là nhiệm vụ của chúng ta đã sẽ đưa vật mà có âm oh, sound doll gì nhỉ? Cat. Đó. Here we go. Next one. Dog. Dog. Dog. Yes. Dog. Look at the yes. Pot. I hear. What's this? Pot. Is it oh south in the middle? Pot. And pot. Yes. Yay. Good job. You found the things with the ah sound in the middle. All of these things have the eh sound in the middle. Tap them all and listen to the eh sound in the middle. Ok nào tiếp tục là nhiệm vụ chúng ta liên tục thay đổi nha. Nào ở trong các cái vật ở dưới đây thì đều có âm eh sound ở giữa là các bạn luyện tập cho cô nào. All of these eh. things have the eh sound in the mm-hmm. middle. Tap them all and listen to the eh sound in the middle. Web. Web. Web. Web. Web. Web. Web. Web. Web. Web. Web. Dress. Dress. Dress. Dress. Dress. Dress. Dress. Dress dress, dress, bell. Good thinking. Drag the things with the eh sound in the middle to Raya. Okay, the mission is the same with the last mission. Cái nhiệm vụ của cái bài này thì lại như bài vừa nãy. Uh, we will click drag the things here. with the right. eh sound in the middle to Raya. Hmm. Her name is Raya. Her name is Rare. And our mission here is click on eight pictures here, then listen to the sound. Which picture has the sound eh? In the middle, we will drag the picture to Rare, right? Okay. Glue. E glue. Eh in the middle. Glue. Yes or no? Your Phạm say no. Khánh Huyền say no. Glue. On one, yes, it's no. Bed. Bat. It it is bat. Bed. Bat. Bed. Bat. Bed. Yes, bat. Okay, next one. Bike. Bike. Bike. Bike. Bike. Bike. Are there any air sound here? Are there any eh out here? Bike. Bike. Bike. Bike. Có e sao giữa không? Bạn say yes á? Bike. Oops. Hey, oh my god. You can tap to hear the word. Next one. Bell. Bell. Bell. Bell. À, cái từ này là từ gì nhỉ? Bell. Bell bell. rồi phải Anh nói rồi mà. <laughs> Good thinking. And the last one. Jet. Jet. Jet. Jet. À, từ này thì các bạn Jet. nghe rõ rồi. Có âm e sao ở giữa. Yay! You found the things with the e sound in the middle. All of these things have the ah sound in the middle. Tap them all and listen to the ah sound in the middle. À, âm gì nhỉ? Âm gì? Âm gì? Bạn comment cho cô vừa nãy bạn gấu bạn nói là âm gì? Ah, okay, good. Good. All of these things have the ah sound in the middle. Fox. Tap them all and listen to the fox ah sound in the Fox. middle. Fox. fox, hog, hog, hog, mop, mop, mop, clock. Good work! Drag all the things with the ah sound in the middle into the bowl. Okay, you need to focus on that. Nào mình tiếp tục nào uống cốc nước là để mình tỉnh táo hơn một chút nha. Uh, we will drag the thing. drag all the things out. with the ah sound in the middle into the bowl. À có nhiều bạn ghi là a sao đấy các bạn nghe nhầm là a sao đây này chúng là sao. À, đấy nhiều bạn nhầm gây gây gây rất gây nhầm nhầm lẫn nhá nghe là nghe nghe là nghe cẩn thận nào ok là con sẽ click từng bức tranh ở đây để cho các bạn nhận biết được xem đó là âm gì nha có âm âm không egg egg egg egg egg từ câu Hà Nội egg egg nhỏ có âm o sao in the middle không egg yes or no egg các bạn không có nha còn những bạn không biết từ đúng không các bạn không biết từ này gì cô không không cần biết là những cái từ này viết như nào các bạn hiểu không nhỉ cô không biết là những cái viết như nào quan trọng là các bạn nghe được những cái gì và cái từ đó con nghe được nó có ầm à, sao giữa không egg okay no clock clock clock clock yes or no with the clock or sound didn't say yes Okay, yes. I suggest with Clock. Yes, good job. Box. Box. Box. Box. What's this? What's this? Box. Box. Okay, box. No. Okay. Say that. box. No. Box. âm này là âm gì ở giữa? là đâu vậy các bạn say yes các bạn say no là các bạn giải thích với cô là tại sao cái âm này lại là có âm o oh, sound giữa box box nào box chính xác it's box nếu mà các bạn mà để ý nha là nhiều bạn sẽ bị lẫn giữa âm a và âm o oh. đó là nghe, nghe kỹ nha juice juice juice juice Juice. Juice. Are there any oh, sound in the middle? No. Yes. No. We don't have any oh sound in the middle with the juice. Top. Top. Top. Top. Top. Top. Top. Top. Yes or no? Ah, thì ngân rất là nhanh nha. Yes or no? Yes or no? Yes or no? Top. Top. yes or no nhỉ không của. có hay không có hay không Đây, có hay không yes vậy Hungry where is request the remote control or screen you know what our class had the 56 students here 56 students here as a crowd I cannot let you feel the screen có thể nào mà cho từng bạn màn hình trong ngày hôm nay được được không nhỉ nó rất là vô lý được không Great! You put all the things with the ah sound in the middle into the bowl. All of these things have the eh sound in the middle. Tap them all and listen to the eh sound in the middle. ok âm gì nhỉ âm gì nhỉ âm Ê, e. các bạn comment cho cô nào âm gì đây là các bạn ghi là âm e sao à, chữ cái gì mới được all of these things have the e sound in the middle ừ. tap them all and listen to the e sound in the middle ừ, có hai bạn có đáp án rất đúng đó là bạn Thiên Ân và bạn Hoài Anh Bít Tết Thiên Ân đó đấy cái tội mà không nghe nha nó đọc là âm ê sao ê là nó là cái chữ cái ai này này dạ, đọc là ê sao nó không đọc là y sao mà nó đọc là lai giữa y và e đúng e ê sao cận rồi được chưa nhà nghe nha listen dish dish dish dish dish, dish, dish, dish. Gift, gift. Không đọc là gift, đúng không? Gift, gift, gift, gift, gift, gift, gift. Đúng không? Các bạn có thấy người ta đọc là gift không? Đúng không? Không đọc là gift đâu, đọc là gift, gift. Là là âm của chữ cái ai đấy. Âm của chữ cái này là Okay, we have dish, dish, gift, gift, pin, pin, pin, crib, crib. Great! Drag all the things with the sound in the middle into the bowl. Okay, listen carefully. Heart, heart, heart, heart, heart part. Yes or no with the eh sound in the middle? Yes. No. Heart. Heart. No, we don't have any eh sound in the middle here. Wait a second. Heart. Heart. À ah, không có bib bib bib bib bib bib bib có không nhỉ yes or no with the stuck in the middle yeah bib good job bib quilt quilt quilt quilt yes quilt egg egg egg egg. Egg. Egg. Yes or no? Um, e sao mà. Um, e sao nha. No, no we don't have đây là egg. Quả trứng. We don't have. Lid. Lid. Lid. Lid. Lid. Lid. Lid. Great. của chúng mình là chúng mình còn uh, ờ, 8 phút 15 giây tạm thời thế nào nhỉ tôi sẽ tạm thời là uh, vào zoom lại nhá cô sẽ tạm thời tắt zoom và vào là zoom lại được không các con và các con sẽ vào zoom lại được không các con biết vào zoom lại không áp <laughs> gì vậy cô yes có bạn nào biết vào zoom lại các bạn giơ tay hết cho cô nào tại vì là có thể như hôm nay là uh, Zoom của cô hết hạn tuy nhiên là cô quên mất là cô chưa có up lên Pro đó các bạn biết vào Zoom lại đúng không rồi ô oh, bạn nào không bạn Khánh Văn á ô oh, thế là chết rồi nhỏ các bạn uh, nhớ vào trong nick uh, của Zalo hoặc là gọi bố mẹ uh, ra để vào lại nhá tại vì bây giờ hiện tại thời gian nó đang bị quá hạn đấy mà cô quên mất cô chưa up lên Zoom Pro. Oh, I'm sorry for this. Cô rất là xin lỗi về việc uh, nó có một cái số ảnh hưởng như thế này. <laughs> Okay thì cô sẽ vào lại nhá bách ra vào lại nhá right để mình học tiếp nhá đúng không nhỉ